Alo Vâng, à, xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với kênh soi cầu khổng tử của mình trong buổi tối của ngày hôm nay Và thời điểm hiện tại bây giờ đó là 7 giờ 40 phút buổi tối à, của ngày 28 tháng 4 năm 2021 Và buổi tối của ngày hôm nay mình vẫn tiếp tục công việc của mình đó là điểm qua cái bảng kết quả số số của ngày hôm nay Cũng như là đưa ra những cái dự đoán, những cái đường cầu cho chị em lựa chọn chơi tham khảo số ngày mai đó là ngày 29 tháng 4 và lời nói đầu tiên là cho mình gửi lời chào, lời chúc tất cả anh chị em đang xem video đây có một buổi tối thật là vui vẻ và thật hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu chị nhé. Và trước khi cho cầu kèo cho ngày mai mình chỉ à, điểm qua một chút cái bảng mở thưởng của ngày hôm nay đó là thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2021. Và hôm nay đặc biệt về cho chúng ta là 9 1 2 1 3 tâm càng 2 đặc biệt về 13 tổng 4 in cho chúng ta bộ đề đó là bộ đề 68. À, còn à, về phần lô tô của ngày hôm nay là từ đầu 0 cho đến đầu 9 là đều ra đều cả không có đầu lô tô nào bị cầm anh xem nhé và bây giờ mình sẽ à, điểm qua một chút về phần à, cầu lô hai nháy của ngày hôm nay Cầu lô hai nháy của ngày hôm nay là chúng ta có cầu lô 60 nổ hai nháy và cầu lô 71 về hai nháy chậm nhé Ok và bây giờ mình sẽ điểm qua một chút cái video của ngày hôm nay Đó là ngày 28 à, tháng 4 xem cái video chúng ta chiến thắng được những gì xem nhé và trên video của ngày hôm nay mình bắt cho chị em đó là con à, bạch thủ lô tô 45 và lót 54 và mình cùng à, đi đối chiếu kết quả nhé. Bạch thủ lô tô 45 thì à, chúng ta ngày hôm nay đã ăn được con 45 anh chị em nhé. Lót 54 thì chúng ta không ăn được nhưng sao chúng ta đã chiến thắng được con bạch thủ lô tô đó là con 45 một nhảy thôi còn à, về phần đề phần đề mình bắt cho chị em nó là tổng cộng là 8 con đề gồm nó là cặp 3443 3993 8448 và 8998 càng gồm nó càng 4 và càng 9 thì à, ngày hôm nay à, đặc biệt lại về cho chúng ta là 13 chúng ta chưa được à, về đặc biệt về dàn dàn đề trên video xem nhé Ok và không để mất thời gian của mọi người nữa bây giờ mình sẽ đưa chị em đến cái đường cầu đề tham khảo sau ngày mai đó là ngày 29 tháng 4 về cái đường cầu đề này là cái đường cầu đề 8 số anh chị em nhé và nó chạy cho chúng ta được 3 à, ngày rồi nó chạy từ ngày 25 tháng 4 năm 2021 anh chị em hãy để ý vị trí của cầu nhé đầu tiên là chúng ta sẽ lấy đó là ở dãy tư này và dãy 6 anh chị em nhé dãy tư chúng ta sẽ lấy đó là con số 7 là con số thứ hai của dãy tư G1 này chúng ta kết hợp tiếp với con số 0 là con số đầu tiên của dãy 6 G2 chị em nhé chúng ta sẽ có đó là con 7 và con 0 chúng ta sẽ có bộ đi đó là 70 này và 07 chị em nhé chúng ta sẽ ghép số lại với nhau đầu tiên là con 7 nếu con 0 và con 0 bóng của 5 chúng ta sẽ có tiếp cặp đó là 7557 này tiếp theo là con 7 bóng của con 2 chúng ta sẽ à, nối với à, con 0 chúng ta sẽ có cặp là 2002 chị em nhé 2002 này Tiếp theo là chúng ta sẽ nối hai bóng lại còn với nhau. Đầu tiên là bóng 7 là con 2 này, bóng 5 là à, bóng 0 là con 5 này, chúng ta sẽ có cặp là 2552 chị em nhé. 25 và 52. Đấy. Và chúng ta tổng cộng là có bộ đề là 8 số để chơi tham khảo sau ngày tiếp theo là ngày à, 26 tháng 4. Và bây giờ mình sẽ bắt thêm về đường cầu đề. à, xin lỗi là đường cầu à, bạch thủ lô tô anh chị em nhé. Về đường cầu à, bạch thủ lô tô chúng ta sẽ lấy đó là ở vị trí giải nhì Chúng ta sẽ lấy đó là con số 7 là con số cuối cùng của giải nhì G1 này. Chúng ta kết hợp tiếp với con à, số 8 là con số đầu tiên của giải nhì G2. Con 7 ghép với con 8 chúng ta sẽ có bạch thủ lô tô đó là con 78 à, anh chị em nhé. Lô mình sẽ ghi phần à, góc này, đây 78 này. Đó là phần lô anh chị em nhé. Ok và mình cùng uh, chuyển qua cái bảng kết quả của ngày 26 uh, tháng 4 xem kết quả như thế nào nhé. Và qua ngày 26 tháng 4 Đặc biệt về cho chúng ta là con 52 này Chúng ta ăn được con đề 52 luôn anh chị em nhé Đây 52 của cặp 25 52 Mình ghi nhầm thành con 50 à, Đây mình à, ghi nhầm một chút Đáng là cặp 25 52 anh chị em nhé Anh, anh chị em à, thông cảm giúp mình Đấy thì mình ghi nhầm phần cặp 25 52 Đấy chúng ta chiến thắng là con đề 52 nhé Con bạch thủ lô tô con 78 của chúng ta nó nổ ạ và vâng, 78 của chúng ta là nổ được cả hai nháy con 78 rồi chị em nhá. Đầu tiên là con 78 nổ ở vị trí ờ, giải 3G21 con này tiếp theo đó là con 78 nằm ở vị trí giải 7G3 chị em nhá. Và tiếp tục chúng ta vẫn ờ, giữ nguyên vị trí đường cầu của ngày 26 à, tháng 4 để so cho ngày 27 tháng 4 chúng ta sẽ lấy nguyên vị trí cũ đó là ở giải à, ở giải tư và giải 5 à, xin lỗi là giải tư và giải 6 nhá. Giải tư chúng ta sẽ lấy đó là con số 3 là con số thứ hai của giải tư G2 này. Chúng ta kết hợp tiếp với con à, số 3 là con số thứ đầu tiên của giải 6 G2 chấm nhé. Chúng ta sẽ có là 3 ghép 3 chúng ta có con đề là kép 33 này. Tiếp theo là 3 bóng của con 8 chúng ta sẽ có cặp tiếp theo đó là có, có à, cặp 88 chấm nhé. Đấy và tiếp theo nữa con ba ghém con ba ba này là bóng của 8 chúng ta sẽ ô cặp là 3883 3883 này đấy và tổng cộng là chúng ta sẽ có 4 con đề để chơi tham khảo sau ngày 27 tháng 4 chúng ta sẽ có đề là kép 33 này 88 này 3883 và bây giờ mình sẽ kết hợp tiếp về đường cầu lô trong ngày 27 tháng 4 về đường cầu Bạch Thủ Lô chúng ta sẽ lấy nguyên vị trí cũ đó là ở giải nhì nhá Chúng ta sẽ lấy đó là con số 5 là con số cuối cùng của giải nhì G1 này Chúng ta sẽ hợp tiếp với con số 9 là con số à, đầu tiên của giải nhì G2 Chúng ta sẽ à, có đó là 5 ghép với 9 thì chúng ta sẽ ra Bạch Thủ Lô Tô đó là con 59 này chị em nhé Để chơi tham khảo trong ngày tiếp theo là ngày 27 tháng 4 Và chúng ta sẽ à, chuyển qua bảng sổ của ngày 27 tháng 4 xem kết quả như thế nào Và qua ngày 27 tháng 4 đặc biệt về cho chúng ta là con kép 33 và chúng ta ăn được con đề đó là con đề 33 đây xem nhá của dàn đề bốn số này còn lô 59 của chúng ta cũng nổ ạ vâng là nổ thành công là con 59 à, con 59 à, một nháy đấy chị em nhá đấy con 59 này à, nổ ở vị trí để mình xem là vị trí con 59 là đâu này đây con 59 nằm ở vị trí à, giải à, 4G3 à, anh em nhé đấy và tiếp tục chúng ta vẫn dựng à, nguyên vị trí đường cầu của ngày 27 tháng 4 để so cho ngày tiếp theo đó là ngày 28 tháng 4 chúng ta sẽ lấy đó là ở giải 4 và giải 6 chấm nhé giải 4 chúng ta sẽ lấy đó là con số 6 là con số à, thứ hai của giải 4G1 này chúng ta kết hợp tiếp với con số 3 là con số đầu tiên của giải 6G2 anh chị em nhé chúng ta lại ghép lại à, ghép hai con số này lại với nhau đầu tiên là 6 ghép 3 thì chúng ta có cặp là 6336 này 63 và 36 tiếp theo là 3 bóng 8 chúng ta sẽ lấy con 6 ghép với con 3 bóng 8 chúng ta sẽ có cặp là 6886 này 68 và 86 tiếp theo nữa là con 3 nối con 6 và 6 bóng 1 chúng ta sẽ có cặp là 3113 anh chị em nhé 3113 này và tiếp theo nữa chúng ta sẽ nối hai con bóng này lại, lại với nhau đầu tiên là 6 bóng của một này ba bóng của 8 chúng ta sẽ có cặp tiếp theo đó là cặp 1881 anh chị em nhé 18 và 81 này Đấy, đó là về phần à, cầu đề là tổng cộng là chúng ta sẽ có là 8 con đề để chơi tham khảo số ngày 28 tháng 4. Còn về phần à, lô tô về phần lô tô chúng ta vẫn giữ nguyên vị trí cũ đó là ở giải nhì nhá giải nhì chúng ta sẽ lấy là con số 1 là con số cuối cùng của giải nhì G1 này chúng ta kết hợp tiếp vào con số 5 là con số à, đầu tiên của giải nhì G2 con 1 kết hợp với con 5 chúng ta sẽ có bạch thủ lô tô là con 15 à, để chơi tham khảo sau ngày 28 tháng 4 chậm nhé và chúng ta sẽ à, chuyển qua các bảng sổ của ngày 28 tháng 4 xem kết quả như thế nào và qua ngày 28 tháng 4 là ngày à, hôm nay chấm nhá Đặc biệt về cho chúng ta là con 13 Và chúng ta chiến thắng được cặp 13-31 à, này Và chúng ta chiến thắng được con đề là con đề 13 à, chấm nhá Còn bạch thủ lô tô 15 của chúng ta là theo con đường lực cầu này là nổ được một nháy con 15 ở vị trí đó là giải 7 G1 đấy chấm nhá Đấy và tiếp tục chúng ta vẫn à, giữ nguyên vị trí đường cầu của ngày hôm nay Đó là ngày 28 tháng 4 để so cho ngày mai là ngày 29 tháng 4 Chúng ta sẽ giữ nguyên vị trí cũ đó là ở dãy 4 và dãy 6 chấm nhé Đầu tiên là giải tư chúng ta sẽ lấy đó là con số 3 là con số thứ hai của giải tư G1 này Chúng ta kết hợp tiếp với con số 9 là con số à, đầu tiên của giải 6 G2 chém nhá Chúng ta sẽ có đó là ba cái vách 9 chúng ta sẽ có cặp đề là 3993 này 39 và 93 Tiếp theo là con uh, à, 9 Bóng của con 4 chúng ta sẽ ghép là 3, 4, 4, 3 anh chị em nhé 3, 4 và 4, 3 này Tiếp theo nữa đó là con 3 Bóng của con 8 chúng ta sẽ có cặp là 8, 9, 9, 8 này 89 và 98 Tiếp theo chúng ta sẽ nối hai con bóng của hai con số 3 và 9 này lại với nhau. Đầu tiên là 3 bóng 8 và 9 bóng à, 4 chúng ta sẽ ô cặp là 8 4 4 8 chị em nhé. 8 4 và 4 8 này. Ok và tổng cộng là chúng ta sẽ có đó, đó là 8 con đề để chơi tham khảo sau ngày mai là ngày à, 29 tháng 4 gồm đó là 3993, 3443, 8998 và cặp à, 8448 anh chị em nhé. Ok, còn bây giờ mình sẽ kết hợp tiếp về đường cầu bạch của loto tham khảo trong ngày mai. Mình à, vẫn giữ nguyên vị trí cụ đó là ở giải nhì anh chị em nhé. Giải nhì chúng ta sẽ lấy đó là con số 0 là con số cuối cùng của giải nhì G1. Chúng ta kết hợp tiếp với con số 6 là con số đầu tiên của giải nhì G2. 0 ghép với 6 chúng ta sẽ có bạch thủ lô tô tham khảo sau ngày mai. Bạch thủ lô về phần lô nhé. 0 ghép với 6 chúng ta sẽ có bạch thủ lô tô là con 06 tham khảo sau ngày mai. Đó là ngày 29 tháng 4. Ok và bây giờ ờ, mình sẽ đến với bảng chốt số tham khảo sau ngày mai để mình chốt về phần ờ, đề cũng như là phần ờ, lô tô cho chị em tham khảo nhé. Bạch thủ lô tô theo cái đường cầu lúc này mình vừa mới phân tích đó là con bạch thủ 06 và lót 60 anh chị em nhé. Lót 60 ok còn về phần đề 8 số chúng ta sẽ có đó là cặp 3993 à, này. Tiếp theo đó là cặp 4 à, 3443 này. Tiếp theo nữa đó là cặp 8998 à, này. Và cặp cuối cùng đó là cặp 8448 anh chị em nhé. Đấy. Đó là về đường cầu 4 số cho anh chị em à, 8 số tham khảo cho anh chị 8 số anh chị em nhé, cho anh chị em tham khảo trong ngày mai đó là ngày 29 tháng 4. Ok và kênh uh, soi cầu khổng tử của mình à, đã hoàn thành xong cái bảng kết quả sổ, à, dự đoán kết quả sổ số miền Bắc sau ngày mai đó là ngày 29 tháng 4 năm 2021 gồm đó là con à, bạch chủ lô tô 06 lót 60 dàn đề 8 số chúng ta có cặp 3993, 3443, 8998 và 4884 và anh chị em nào trùng kèo trùng máu những con lô cũng như những con đề nào mình chốt trên video của kênh nhà thao cầu khổng tử 2021 đây thì có thể chơi văn nghệ trà đá bê hơi thôi nhá còn những anh chị em nào mà không trùng thì những mức độ đó là tham khảo số hàng ngày cho mình thôi Ngoài ra anh chị em nào có nhu cầu chơi to đánh lớn muốn lấy nhập vào số chuẩn thì có thể à, kết bạn vào Zalo Huy Hùng của mình đó là số Zalo 0392640796 à, chị em nhé. Và bên mình là có thu phí đó là phí sau giờ quay cho tất cả cho những anh chị em nào có nhu cầu vào Zalo bên mình để lấy số. Ok và video của mình ở à, đây là kết thúc rồi và trước khi kết thúc video của ngày hôm nay là mình cũng xin chúc các chị em ngày mai đó là ngày 29 tháng 4 là chơi lô chơi đề luôn đủ được cho tất cả anh chị em trên mọi miền tổ quốc và xin gặp lại anh chị em vào tối ngày mai nhé.